Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2021, tức ngày 26 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Tam hợp nâng đỡ, người tuổi Tý một ngày làm việc vô cùng hanh thông bởi vì nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên. Vận trình sự nghiệp trở nên sáng dạ trước mặt, con giáp này nên tận dụng các mối quan hệ của mình để có thể phát triển và tiến xa hơn trong tương lai đường tài lộc của bản mệnh vẫn tiến triển khá tốt, người làm kinh tế cũng có thể đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh khá chính xác trong ngày hôm nay. Ngoài ra, người tuổi Tý còn có cơ hội tiếp xúc và giữ quan hệ lâu dài với một vài đối tác đáng tin cậy, giúp ích cho tương lai. Tuy nhiên, ngũ hành thổ khắc thủy có lẽ con giáp này cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến các vấn đề của gia đình mình. Nếu có xích mích xảy ra thì hai vợ chồng nên trò chuyện thẳng thắn với nhau chứ không nên cố tình lờ đi, chờ người kia xuống nước trước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 Bên cạnh việc nghiêm túc với mọi kế hoạch đang làm, bản mệnh vẫn cần đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình bởi rất có thể họ chính là kẻ đã ném đá giấu tay, quấy phá khiến công việc của người tuổi Sửu vướng phải nhiều trở ngại. Hãy bình tĩnh đối diện với mọi vấn đề, không nên nóng nảy chủ động gây hấn với người khác con giáp này chỉ nên nghỉ ngơi chốc lát để lấy lại tinh thần mà thôi. Về phương diện tài lộc báo hiệu có phần hanh thông nhờ vào các dự án đã phát triển thành công. Chính vì thế mà bản mệnh đang bắt đầu thu hoạch được những thành quả nhất định. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, mùi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Thiên ấn chiếu mệnh tuổi dần vốn rất thông minh và linh hoạt, con giáp này có cách xử lý khác nhau với những vấn đề khác nhau. Điều này dễ dàng gây ấn tượng với không chỉ đồng nghiệp mà còn cả cấp trên của bạn. Tuy nhiên, bản mệnh cần học cách hợp tác với mọi người, không nên lúc nào cũng chỉ làm việc độc lập. Đôi khi làm việc với người khác khiến con giáp này không thể phát huy hết khả năng, nhưng nhiều lúc nhờ có tập thể, người tuổi dần sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi. Vận trình tài lộc có nhiều mặt ổn định nhưng lại không có điểm gì nổi bật cả.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 Nhờ có tam hội giúp sức, người tuyển mão nhận ra những kế hoạch được thực hiện từ trước của mình đang có những bước tiến triển bền vững và nhanh chóng. Vì lý do này, bản mệnh càng lúc càng tự tin và quyết đoán hơn, không còn e ngại hay lo sợ điều gì. Quý nhân xuất hiện có thể giúp con giáp này chỉ ra hướng khắc phục những vướng mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Sau khi vượt qua khó khăn, người tuyển mão sẽ thấy con đường công danh sự nghiệp của mình trở nên suôn sẻ, hanh thông hơn nhiều. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc ảnh hưởng đến vận trình tình duyên khá nhiều, bản mệnh cần quan tâm đến nửa kia của mình hơn. Trong gia đình, vợ chồng cần thống nhất ý kiến với nhau chứ không nên mỗi người một ý, ai làm việc nấy như vậy. Đôi bên đều cần phải nhún nhường để dung hòa với nửa kia. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, mão. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Tuổi thìn với tính cách ôn hòa, rộng rãi, lúc nào cũng rất hào phóng khi giúp đỡ mọi người. Thế nên con giáp này luôn được mọi người yêu mến. Thực thần soi chiếu khiến sự giúp đỡ vô tư của bản mệnh nhận được báo đáp, có thể có lộc trong ngày hôm nay. Con giáp này làm việc độc lập, tự chủ hơn nhưng lại có nhược điểm là tự mình ôm đồm quá nhiều việc, cái gì cũng muốn tự tay mình làm mới yên tâm. Cơ hội thăng tiến cho sự nghiệp thêm rộng mở, về phương diện tài lộc của người tuổi thìn thì có phần ổn định nhờ vào những kế hoạch chi tiêu hợp lý của mình. Vận trình tình duyên trong ngày sẽ có phần ảm đạm, rất có nhiều khả năng dẫn tới sự chia ly. Vì vậy mà bản mệnh nên cẩn trọng trong những lời nói của mình. Con giáp này cần tránh gây tổn thương cho người bên cạnh, nhất là trong lúc nóng giận, chớ nên nói quá nhiều. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, thân, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi tỵ Tỷ kiên gây rối, người tuổi tỵ đang làm việc ở vị trí lãnh đạo có thể sẽ phải tốn nhiều thời gian giải quyết những rắc rối bất nguồn từ cấp dưới. Con giáp này hãy thật bình tĩnh để có phương án giải quyết chính xác nhất, chứ không nên vội quy trách nhiệm cho bất cứ ai. Nếu làm nhân viên, bản mệnh cần phải cởi mở hơn với mọi người, không nên khép mình trong thế giới riêng. Tuổi tỵ nên học cách làm việc nhóm không chỉ bởi đây là xu hướng của thời đại mà còn là để cải thiện hiệu quả công việc của mình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 Trong gia đình, con giáp này luôn quan tâm đến nửa kia, do đó dù có ý kiến trái chiều thì đôi bên cũng chẳng bao giờ cãi vã hay nặng lời với nhau. Cứ duy trì được tình cảm như thế này, tuổi ngọ và người ấy chắc chắn có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trông gai trong cuộc đời. Có điều tài lộc sẽ có những khó khăn và khủng hoảng nhất định, đặc biệt là đối với người đang trong lĩnh vực kinh doanh và buôn bán. Hôm nay bản mệnh sẽ có nguy cơ gặp phải những sự cố về đầu tư tài chính, ập tới bất ngờ. Vì vậy, con giáp này nên cân nhắc trước những quyết định của mình. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, thân, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Thương quan giáng họa, người tuổi mùi có thể phải đối diện với nhiều điều không mong muốn trong ngày hôm nay. Nếu cần phải tham gia thi cử hoặc ứng tuyển, con giáp này cần phải chuẩn bị cẩn thận, tránh mắc phải sai sót không đáng có. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần phải rèn luyện tính làm việc có kỷ luật, đặc biệt nếu đã đi làm, tuổi mùi không thể chỉ làm việc dựa theo cảm hứng của mình. Hãy tuân thủ các quy định của tập thể nếu không muốn bị cấp trên đánh giá không tốt, ảnh hưởng đến khả năng thăng tiến về sau này. Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, nên con giáp này đi về hướng Tây Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp tài thần. Như vậy, bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc. Nếu là việc ký kết làm ăn thì sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân Tam hợp phù trợ đường công danh sự nghiệp khởi phát, người tuổi thân làm việc vô cùng hiệu quả. Con giáp này cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường vì mọi việc diễn ra theo đúng như kế hoạch đã xây dựng từ trước. Bản mệnh cũng nhận ra mình nhận được sự ủng hộ của nhiều người xung quanh. Nhưng ai cần tham gia thi cử cũng gặp nhiều may mắn trong thời điểm này. Bên cạnh đó, thủ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa tuổi thân và nửa kia rất hòa hợp. Con giáp này thường chia sẻ nhiều khó khăn khúc mắc trong cuộc sống với vợ hoặc chồng mình, từ đó đôi bên sẽ tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất. Nếu có việc cần ra đường trong ngày, bản mệnh nên thận trọng đề phòng họa huyết quang, bị chen lấn, xô đẩy mà dẫn tới chấn thương. Con giáp này cũng cần hạn chế đến chỗ đông người, bình tĩnh nếu có va chạm, đừng vì một phút nóng này mà tổn hại thân thể giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, xỉu, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dậu dưới ảnh hưởng của nhị hợp, người tuổi dậu thường hay do dự, thiếu quyết đoán do chưa có định hướng rõ ràng cho sự nghiệp tương lai. Nếu còn đang băn khoăn, con giáp này có thể tâm sự để xin lời khuyên của những người đi trước đáng tin tưởng. Bản mệnh cần phải chăm chỉ, cần cù hơn, đồng thời rèn luyện sự tự tin, ý chí chiến đấu mạnh mẽ thì mới có thể thành công trong công việc bù lại vận trình tài lộc có phần ổn định. Nhờ có kế hoạch chi tiêu cũng như tiết kiệm của tuổi dậu mà vấn đề tài chính không phải nỗi lo đối với con giáp này. Ngũ hành tương sinh cho thấy đường tình duyên có phần tiến triển tốt, đối với những người đang độc thân thì nhận được sự hồi đáp từ đối phương của mình. Nếu con giáp này đã kết hôn thì cuộc sống gia đình ngày càng hạnh phúc và vẹn toàn. Mối quan hệ xã giao cũng phát triển thuận lợi. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ Tuất, Thìn, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi tuất Người tuổi tuất hôm nay cảm thấy vô cùng thoải mái, vui vẻ nhờ có thực thần che chở, có giáp này vô tư giúp đỡ, hỗ trợ người khác vì nhận ra bản thân còn may mắn hơn họ rất nhiều. Điều này không tránh khỏi được có người ghen tị. Hãy cứ là chính mình, đừng để tâm làm gì khiến bản thân mệt mỏi thêm. Tuy nhiên, vận tài lộc khá kém sắc, sự chi tiêu hoang phí của con giáp này dẫn tới tình trạng tung thiếu xảy ra trầm trọng hơn ở bản mệnh – Lời khuyên dành cho tuổi tuất nên có những kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn, còn nếu không làm được sẽ rất có thể rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần. Về phương diện tình cảm, có giáp này và người ấy sẽ có thể nảy sinh những vấn đề xích mích và cãi vã. Nguyên nhân là do các mâu thuẫn trong cuộc sống, những ý kiến khác nhau. Đôi bên nên bình tĩnh ngồi lại lắng nghe đối phương nhiều hơn để cùng nhau tìm ra cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhất phù trợ, hợi, dần, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Trong ngày có chính quan, người tuổi hợi chuẩn bị đón nhận tin vui về sự nghiệp thăng chức, được tín nhiệm, có thể nói năng lực cũng như cố gắng của con giáp này đã thực sự được ghi nhận. Nhờ thế mà sự nghiệp cũng như con đường công danh của bản mệnh sẽ được thăng tiến chóng mặt ngũ hành thổ khắc thủy bằng tài ăn nói khéo léo con giáp này đã thu lợi về cho mình nhưng đó chính là nguyên nhân bị một số kẻ tiểu nhân ganh ghét đố kỵ cố tình muốn làm hại song đừng quá chú ý đến điều đó vì thực tế trong cuộc sống này chúng ta không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người được bù lại vận trình tài lộc thì nhờ có quý nhân phù trợ sẽ có những vận may, điều hay và tiền bạc ập đến, giúp cho vấn đề tài chính của bản mệnh sẽ có phần rủng rỉnh, không phải cân đo đong đếm quá nhiều nữa.